Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với VN Football Game và tiếp tục clip về Dream Soccer 2022. Hôm nay thì mình sẽ cùng với anh chúng ta đi review tất cả những cái tính năng mới và những thay đổi ở trong cái tựa game Dream Soccer 2022 này nhá. Thì mấy clip trước thì mình cũng đã làm những video giới thiệu với anh em về tựa game này cũng như là những cái lỗi đầu tiên mà chúng ta gặp phải. Thì à, vẫn chưa có những một clip nào để review cặn kẽ cho anh em thì hôm nay mình đã làm một cái clip và review cặn kẽ cho anh em ở đây anh em có thể theo dõi và để xem rằng là những cái nào mới nhất có ở trong game này Đấy, và những cái gì thay đổi ở trong game chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cái tựa game The Soccer 2022 này nhé anh em nào mà muốn theo dõi nhiều những clip hay hơn về Dream Soccer 2022 thì hãy đăng ký kênh và cũng như là bình luận những ý tưởng của anh em gửi về cho mình mình có thể làm được thêm nhiều clip hướng dẫn anh em à, và cũng như là những cái thông tin mới nhất gửi tới anh em nhé rồi thì cái giao diện của phiên bản Dream Soccer 2022 này anh em thể thấy à, với một cái tông màu đó chính là màu đen vàng Đấy, khác với cái phiên bản 2021 đó chính là màu xanh thì màu mỗi một năm chúng ta sẽ thay đổi một tông màu thì nó sẽ làm cho tựa game trở nên mới mẻ hơn đấy ngoài ra thì những cái mới ở trong tựa game này của chúng ta có rất nhiều và anh em hãy cùng theo dõi với mình nhá đầu tiên thì à, ở nhìn cái giao diện chính này chúng ta có thể thấy được một cái hệ thống nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ mới này thì ở trong phiên bản mới này chúng ta à, đã có để chúng ta tích lũy điểm kinh nghiệm điểm session pass anh em nhé đấy thì ở đây khi mà anh em hoàn thành những nhiệm vụ ở đây thì anh em sẽ claim để chúng ta nhận thưởng à, với mỗi một cái điểm season pass ở đây khi mà anh em đã nhận ấy thì anh em à, sẽ được tăng cái điểm season pass để chúng ta mở thêm những hộp quà ở trong cái mục à, season pass anh em nhé đấy đây season pass của Dermy Soccer 2022 nó cũng sẽ giống như là cái season pass của tựa um, Dermy Soccer 2021 vậy chúng ta có thể tích lũy kinh nghiệm để chúng ta nhận thưởng với giữ một cái những cái giá trị về vàng và cũng như là thẻ nâng cấp đấy ngoài ra thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần đó chính là đá online với những cái mục đá online ở trong tựa game mới này của chúng ta thì nó sẽ mượt hơn và cũng như là có những trải nghiệm cao hơn với những cái mục thì vẫn giống như trước Ừ, chúng ta có đá online à, đá giải này cũng như là bảng xếp hạng của chúng ta rồi về với phần tựa game chính của chúng ta giao diện trong game thì anh em thể thấy đây là cái giao diện đội hình à, nó đã có một cái sự khác biệt so với phiên bản cũ rồi các cầu thủ đã được cập nhật khuôn mặt cũng như là chỉ số cầu thủ cũng đã được thay đổi với những cầu thủ mà anh em đã có sẵn thì nó sẽ không thay đổi chỉ số của chúng ta đấy anh em thể thấy và cái khuôn mặt cầu thủ thì đã được cập nhật mới nhất so với cái hiện tại Cái điều hay nhất đó chính là những cái khuôn mặt cầu thủ đấy Tiếp theo là về hệ thống ờ, sơ đồ chiến thuật của chúng ta Thì cái giao diện của chúng ta đã được thay đổi đi Đấy, chúng ta có thể ấn những cái nút này để thay đổi cái hệ thống tấn công hay là phòng ngự Rồi, đấy là cái phần ờ, về đội hình của chúng ta Phần này thì cái quan trọng nhất đó chính là các cầu thủ thì nó đã à, có được những cái mà để cho chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta Rồi, đây là về cầu thủ Tiếp theo về sân vận động Mình sẽ vào phần My Club cho anh em xem Và cái hệ thống sân vận động khu kỹ thuật của chúng ta ở phiên bản mới này Ngày trước thì mình cũng đã nâng full khu kỹ thuật rồi Nhưng mà ở phiên bản mới của chúng ta thì đã có thêm một cái mục, một cái khu kỹ thuật nữa Chính là phần Recruitment Recruitment này thì ở đây nó sẽ có phần Scout, cao và ít cao Đây là hai cái mà chúng ta mở trong khu, thị trường chuyển nhượng ấy đó chính là về thẻ nâng cấp cũng như là cầu thủ thì cái này chắc là nó sẽ tăng tỷ lệ mở của chúng ta của cầu thủ cũng như là thẻ nâng cấp của chúng ta lên với những cầu thủ, cầu thủ ngẫu nhiên nhé nó sẽ tăng tỷ lệ của chúng ta hoặc là giảm cái số tiền đấy tăng và giảm cái số tiền của chúng ta khi mà chúng ta mở ví dụ như là chúng ta mở cái thẻ vàng mất 300 ờ, vàng thì bây giờ nó sẽ giảm đi còn ờ, hai trăm rưỡi chẳng hạn đấy còn ngoài ra thì những cái khu này của chúng ta cũng nên nâng cấp này đấy, nó cũng giống như phiên bản trước chúng ta nâng lên 5 sao để khu kỹ thuật này nhìn rất là đẹp luôn đấy, càng ngày nó sẽ càng có nhiều thêm những cái à, khu nữa để cho chúng ta nâng cấp và nó sẽ đáp ứng cho chúng ta những cái tính năng ở trong game sân vận động của chúng ta thì nó vẫn sẽ như vậy à, nhưng mà có thể giao diện nó sẽ thay đổi nhiều hơn hôm nọ thì mình có nhìn thấy cái hàng ghế màu đỏ tiếp theo đó chính là về phần transfer phần thị trường chuyển nhượng này thị trường chuyển nhượng thì nó cũng giống như ở phiên bản cũ nhưng mà có một cái điểm mới mà anh em nên lưu ý đó chính là việc khi mà chúng ta phải đá hết một trận đấu thì chúng ta đá trận đấu máy thì chúng ta nó mới reset lại cái thị trường chuyển nhượng này nhá khi mà anh em đang đá mà anh em thoát ra thì à, nó sẽ không reset cái thị trường chuyển nhượng cho chúng ta nó sẽ bắt buộc chúng ta phải đá hết trận đấu Ngoài ra thì các cầu thủ trong này thì đều có thể thay đổi những chỉ số Mình sẽ cố gắng để cập nhật những cái chỉ số mới nhất dành cho anh em Để anh em theo theo dõi Có cầu thủ thì được tăng và có cầu thủ sẽ giảm đi Cho nên là chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta có thể ờ, mua những cầu thủ nào mà nó đang tăng lên để chúng ta chữ lại đấy Nó sẽ rất là mạnh cho chúng ta về sau à, Còn cái phần mua bán cầu thủ này cũng như là đấy thì chúng ta vẫn thế thôi Tiếp theo đó chính là vào phần đá máy ở đây phần đá máy ở đây thì cái giao diện là máy đã thay đổi rõ ràng rồi đây là một trong những cái giao diện thay đổi nhiều nhất. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khi mà chúng ta đá thì ngày trước ấy thì nó sẽ có hai cầu thủ hai bên nhưng bây giờ không còn nữa mà chúng ta sẽ có những cái đội hình nhìn như thế này thì nhìn như này nó sẽ trông gọn gàng hơn và nó sẽ có được cái gọi là nhanh à, giao diện nó giúp cho chúng ta dễ dàng để chúng ta có thể à, quản lý đội hình của chúng ta hơn rồi tiếp theo là chính là phần mà tiếp theo là phần về khu uh, quần áo kỹ thuật đây anh em thấy thấy khu này là chỉnh sửa về tên cầu thủ quần áo và logo đây thì nó sẽ nhìn gọn gàng hơn và nhỏ nhắn so với cái phiên bản cũ giúp chúng chúng ta dễ dàng có thể thay đổi cái à, chỉnh sửa của chúng ta về đội hình này cái khu uh, quần áo của chúng ta rồi tiếp uh, ngoài ra thì những cái ví dụ như vàng hay là phần nạp vàng nạp kim cương của chúng ta thì nó vẫn giống như cũ thôi Đấy, nó sẽ không có gì thay đổi nhiều lắm trong cái ờ, những cái mục này những cái mục nhỏ nhỏ này thì chắc chắn là sẽ không ít khi thay đổi rồi sẽ thay đổi về chủ yếu những cái tựa game đá bóng này sẽ thay đổi về dữ liệu cầu thủ về những cái chỉ số và những khuôn mặt của cầu thủ đấy là một cái điều rất là quan trọng trong những cái tựa game đá bóng một cái quan trọng đặc biệt nữa đó chính là phần trải nghiệm trong game à, nó sẽ mượt hơn hay là như thế nào đấy nó sẽ hỗ trợ chúng ta à, trong cái phiên bản mới này thì cái cầu thủ ấy nó sẽ ra vào hợp lý hơn và sẽ có được những cái trải nghiệm khi chơi của chúng ta là quan trọng nhất đấy là những cái thay đổi ở trong phiên bản mới này mặc dù là cũng ít thôi so với những phiên bản trước nhưng đây là một cái phiên bản cập nhật chất lượng cập nhật phiên bản mới chất lượng và chắc chắn là từ nay về sau chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái thay đổi nữa Đấy, ở những cái bản cập nhật tiếp theo giúp cho chúng ta chơi à, hay hơn và giao diện của chúng ta trở nên đẹp mắt hơn đấy là những cái điều mà đã thay đổi anh em nào mà có những cái ý tưởng hay là những cái bình luận gì về cái phiên bản mới này có thể bình luận dưới video nhá nhưng mà mình thấy rằng là khi mà cái đội hình này khi build những cái đội hình câu lạc bộ sẽ rất là đẹp và chúng ta sẽ có được những cái phút giây thư giãn với tựa game này cảm ơn anh em theo dõi và đừng quên là hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho vn Game nhé xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo